nhé. Rồi, ta vào ví dụ số 1 ngay. Một vật có diện tích bề mặt là 20 cm vuông, được mạ một lớp bạc dày 1 micromet. Có bao nhiêu nguyên tử bạc chứa trong lớp bạc đó? Biết khối lượng riêng của bạc là 10,5 g trên cm khối. Khối lượng mol của bạc là 108 g trên mol. Chúng ta hình dung bây giờ chúng ta có một cái vật có diện tích như thế này, đúng nhỉ? Như thế này đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cần có diện tích là 20 cm vuông và người ta cần mạ một lớp bạc chỉ dày 1 micromet thôi. Thế thì với độ dày 1 micromet và diện tích 20 cm vuông chúng ta có tính được cái thể tích cần mạ bạc không ạ? Có đúng không ạ? Với thể tích như vậy mà đề bài cho khối lượng riêng rồi thì các bạn có tìm được cái khối lượng bạc cần mạ thêm vào không ạ? Có đúng không? Và đề bài cho khối lượng mol. Như vậy chúng ta có tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc không ạ? Có rồi đúng không? Bây giờ khi tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc rồi thì chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử trong cái khối lượng bạc mà chúng ta cần mạ thêm ở đây được chưa ạ đó là chúng ta phân tích đề và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tóm tắt đề bài và giải quyết ví dụ số 1 này nhé rồi tóm tắt đề bài ví dụ số 1 ở đây diện tích bằng 20 cm vuông đúng không và độ dày độ dày của lớp mạ độ dày của lớp mạ ở đây là một micromat thì viết luôn 1 nhân 10 mũ trừ 6 mét với dữ kiện này các em xét xét được cái thể tích của lớp mạng đúng không thể tích của lớp mạng thể tích của lớp mạng chính là V chính bằng 20 nhân với à đây là cm vuông đổi ra 10 mũ trừ 4 đúng không nhân với 10 mũ trừ 6 cm vuông ok đổi ra rồi được chưa nhỉ à đơn vị là cm khối ta không cần phải đổi cái này nữa cái này là cm khối để đơn vị cm khối vì đề bài cho khối lượng riêng của mình là gam trên cm khối đúng không nhỉ với thể tích như thế này rồi thì các bạn sẽ suy ra được khối lượng bạc cần mạ thêm đúng không khối lượng bạc cần mạ thêm đó là M. Ở đây, ở đây chúng ta chú ý là à cho khối lượng riêng là 10,5 gam trên cm khối. Đây sẽ bằng 10,5 nhân với 20 nhân 10 mũ trừ 6 gam Chúng ta chưa cần nhân ra đâu ạ, chưa nhân ra đâu, đúng không? Sau khi tìm khối lượng xong rồi, đây là khối lượng gam. Vậy thì chúng ta nhìn này, khối lượng mol của bạc là 108 gam trên mol. Nếu như tôi tìm được số nguyên tử trong 1 gam bạc thì trong từng đây gan bạc sẽ suy được ngay